đang Đăng ờ, xin chào bạn Sau này đang ờ, xin giới thiệu các bạn cần ờ, Zodo Có hai size à, 704 là 21 và 7 à, 804 là 24 Cần vâng, này cần 4 khúc ạ Mang đi mang lại tiện rất tiện Đo chiều dài chiều dài cần này chiều dài thu gọn đấy chiều dài thu gọn là 63 Hiện này đang đang phân phối hai size cần uh, lu đây cần lưu ạ rất gọn khúc gọn và đẹp các tải mồi à, từ 10 đến 30 gram Power X Rồi bát rồi bắt rất đẹp rồi nốt khá đẹp nốt tắm ạ rồi góc 21 nốt thứ hai từ dưới lên đây bạn khuyên à, đề 3 chống đứt nốt thứ ba từ dưới lên mèo hai mắt thường ạ Ngọn này là tầm 2 ly các bạn. Đúng vậy. hai ly các bạn Đấy, hai ly trọng lượng cân ờ, trọng lượng các bạn 146 ờ, gram khá nhẹ cần lù khá nhẹ các bạn 146 gram khá nhẹ cần các bạn cần 24 à, thông số gần 24 thì nó cũng tương tự nhau à, tương tự gần 21 các bạn phải à, ờ, chỉ từ 10 đến 30 gram chuẩn dài hơn đâu khá đẹp ngang của lô máy đứng cái này đang à, đang phân phối hai sang đây là cần máy ngang rất gọn máy ngang thì à, quá gọn rồi bạn cầm với máy không bị cồng cành mồi làm cái túi à, đựng mồi nữa là gọn ngay cái cầu 168 gram rồi đang ờ, đã giới thiệu các bạn cần ờ, Zondu chiều dài 21 ờ, và 24 và cả máy đứng và máy ngang tải chỉ 30 đến tầm từ 10 đến 30 gram thu gọn là 63 cm đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Adam Fishing